Sau bạn uh, ờ, click bấm chọn link đó, lúc này sẽ một giao diện như này. Thì đầu tiên nhất ở mục uh, email này, bạn sẽ đánh uh, ờ, nhập địa chỉ email của bạn vào nhá. Địa chỉ email uh, liên lạc chính của bạn đấy. Sau đó mục uh, verify này thì bạn tiến hành nhập mã xác minh phía bên phải này. Rồi sau đó mục uh, login password thì bạn tiến hành uh, tạo mật khẩu đăng nhập nhá. Kế nữa ở mục uh, confirm do password thì bạn nhập lại mật khẩu đăng nhập uh, giống y hệt như ở phía bên trên này. Sau đó mục uh, transaction password thì bạn uh, tiến hành uh, tạo mật khẩu thanh toán tức là mật khẩu rút tiền nha rồi kế tiếp một à, mã mời, mã thiệu thì bạn giữ nguyên cho mình nha. Cuối cùng nhấn vào nút à, Register Now này để tiến hành đăng ký tạo một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100 hai. Sau đăng ký tài khoản thành công rồi, bạn tiến hành à, đăng nhập như bình thường này. Ở đây tiến hành à, nhập email vừa đăng ký, sau đó nhập vào cửa đăng nhập và cuối cùng nhấn vào Login Now để tiến hành đăng nhập nha. Sau đăng nhập xong rồi thì đây chính là giao diện là trang chủ của app này nha Và đối với app này khi chúng ta đăng ký tài khoản thành công, bạn sẽ được tặng ngay 16 đô hoàn toàn miễn phí luôn nha. Và khi bạn có 16 đô đó rồi ấy, bạn tiến hành nạp thêm 5 à, đô nữa để chúng ta đủ 21 đô và chúng ta có thể à, kiếm tiền được từ app này nha. Vậy làm sao chúng ta có thể nạp tiền ạ? Bạn sẽ nhấn vào mục uh, à, Recharger, mục Home tức là trang chủ cho mình này. Đây này. Rồi thì bạn quan sát này, ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là địa chỉ ví UST của bạn, mạng uh, TRC20 hay cũng chính là địa chỉ ví TRX của bạn nha. Bạn nhấn vào copy để tiến hành sao chép địa chỉ này này rồi sau đó truy cập vào các ví điện tử như Binance, Tronep, MetaMask rồi Honest kế tiếp uh, quét mã QR này hoặc là chuyển tiền địa chỉ thế này để tiến hành nạp tiền nhá thì ok bây giờ mình sẽ tiến hành nạp tiền luôn để bạn quan sát dễ dàng ha ví dụ đây mình uh, truy cập vào ví uh, Binance của mình nhá thì uh, chỉ thêm ấy, bạn nào chưa có tài khoản Binance thì mình sẽ để link uh, đăng ký ở dưới phần uh, mô tả nội dung của video nhá khi bạn là đăng ký qua link đó thì bạn sẽ được giảm ngay 10% phí giao dịch ha Ok thì ở giao diện là trang chủ ấy, ví của Binance thì bạn sẽ nhấn mục ví cho mình nhá sau đó chọn là ví giao ngay này kế tiếp nhấn vào rút nha rồi sau đó thì bạn sẽ đánh à, tìm đồng UST ở trên đây này rồi kế tiếp chọn đồng UST nha mạng là tether US này sau đó chọn là gửi qua mạng lưới tiền mã hóa kế tiếp mục à, địa chỉ này thì bạn sẽ tiến hành dán địa chỉ ví à, UST của bạn ở trên app kia vào đây nha rồi sau đó mục mạng lưới này thì bạn nhớ chọn cho mình là mạng TLC20 ha ở cuối này nhấn vào xác nhận này rồi kế tiếp mục ờ, số lượng ấy, thì bạn sẽ đánh nhập số ET bạn muốn làm nha bạn lưu ý nhá là chúng ta phải làm ít nhất 50 ET để cộng thêm 16 ờ, ET chúng ta được tặng ờ, mỹ phí kia là tổng 21 ET thì chúng ta mới có thể đủ điều kiện để kiếm tiền ở trên kia nha Ok rồi mình là 50 ET thì mình sẽ nhập vào này Rồi thì bạn quan sát này là phí mạng lưới đây là 0,8 nên chúng ta phải làm ít nhất là 5,8 nha để chúng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 hiện tại mình đang ở VIP 1 nha và nếu mà bạn muốn lên VIP 2 ấy, thì bạn sẽ nhấn vào Join Now để tiến hành tham gia nâng cấp lên VIP nha thì đối với VIP 2 này chúng ta sẽ cần phải có là số tiền là 40U nha để có thể uh, nâng cấp đến VIP 2 Ok bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại Chrome tên là trang chủ này sau đó nhấn vào Shopee này nha rồi đây thì chúng ta sẽ là đặt các đơn ảo ở trên đây nha đó nhấn chọn vào một đơn ờ, bất kỳ này bạn quan sát này là số tiền chúng ta cần dùng sẽ là 21U ấy nên mình chia sẻ là chúng ta sẽ cần phải lọc 5U ờ, vào để đủ tổng là 21U chúng ta có thể đặt đơn ảo kiếm tiền trên app này nha Ok nhấn vào này Kế tiếp bạn chọn là Submit để xác nhận này. Ok, như vậy là mình đã đặt đơn thành công. Và bạn quan sát nhá, ở dưới mỗi đơn ấy, chúng ta sẽ có số tiền hoa hồng tương nhá. Và đối với một của mình ấy, mình sẽ đặt tối đa được uh, ờ, 10 đơn nhá. Ok, mình sẽ tiếp tục đặt này. Nhấn vào Submit để xác nhận này. Rồi những đơn mình đặt ấy là sẽ ở mục ờ, Complete tức là xác nhận đây này. Bạn quan sát này, mình đặt được uh, 1, 2, này, 3, 4, này, 5, 6, 6 đơn rồi nhá. Mình sẽ đặt đủ 10 đơn này. Ok, nhấn submit này xác nhận này tiếp tục này 8 rồi đúng không đơn cuối cùng Ok như vậy mình đã đặt đủ 10 ờ, đơn thành công rồi nha ở mục uh, ờ, convoluted này tức là những đơn mà chúng ta đã hoàn thành đấy đó thì đó là cách kiếm tiền ờ, chính ở trên uh, app này Ngoài ra chúng ta có thể có cách à, kiếm tiền hoàn toàn miễn phí luôn nha bằng cách à, chia sẻ link giới thiệu bạn bè nha. Vậy làm sao chúng ta có thể lấy được link giới thiệu ạ? Bạn sẽ nhấn vào mục uh, team cho mình này. Ok thì bạn quan sát này, ở đây sẽ có mã mời này, cũng như đường link giới thiệu bạn này. Bạn nhấn vào copy ở phía bên phải này nha để tiến hành uh, sao chép mã mời này cũng như sao chép uh, đường link giới thiệu này. Sau đó chia sẻ cho bạn bè người thân hoặc lên các trang mạng xã hội hoặc group hội nhóm như nhóm Facebook, nhóm Zalo rồi nhóm Telegram khi người nhập mã mời của bạn cũng như là đăng ký qua link giới thiệu bạn thì bạn à, sẽ nhận được hồng nha và đối với app này bạn quan sát này là chúng ta sẽ có 5 tầng đẹp nha là tầng 1 này là tầng A đấy rồi B C D và E này Ok thì đó là những cách kiếm tiền chính của trên app này nha Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn là cách chúng ta rút tiền ha Bạn sẽ quay trở lại mục à, trang chủ này Sau đó nhấn vào withdraw để tiến hành rút tiền nha Rồi trước khi rút tiền ý, thì bạn sẽ hành à, thêm địa chỉ ví tiền tử để chúng ta có thể rút tiền về nha Ok nhấn vào submit này Sau đó chọn là uh, add withdraw method nha ở đây đầu tiên nhất là một cái entai này chúng ta có thể rút về đồng ờ, ust này và đồng USDC nha hai đồng này thì ờ, đều tương đương với đồng ờ, đô la ha ok sau đó mục network tức là mạng lưới đấy thì bạn chọn cho mình là mạng TDC 20 nha kế tiếp mục enter network address này thì bạn tiến hành dán địa chỉ ví ust của bạn mạng TDC 20 ở trên các phí tiền thực như Binance, Chonet, MetaMask rồi Alert vân vân nha sau đó mục transaction password này thì bạn sẽ tiến hành nhập mật khẩu giao dịch chính là mật khẩu rút tiền đấy và cùng nhấn vào submit để thêm địa chỉ ờ, ví điện tử để chúng ta rút tiền nha. Sau khi thêm ờ, địa chỉ rút tiền rồi thì bạn sẽ quay trở lại mục ờ, withdraw để tiến hành rút tiền nha. Ok thì ở mục amount này bạn sẽ là nhập số tiền bạn muốn rút, sau đó mục payment password thì bạn tiến hành nhập mật khẩu rút tiền tức là mật khẩu thanh toán nha. Rồi kế tiếp thì bạn sẽ tiến hành chọn phương thức thanh toán này. Đó và cuối cùng nhấn vào submit để xác nhận rút tiền nha. Rồi ok bạn quay trở lại mục my tên là của tôi này, sau đó nhấn vào transaction detail này. Thì bạn quan sát này, ở mục withdraw record đấy vừa nãy là mình rút 1,26 đô nha và trạng thái đây là thành công này thì mình sẽ tiến hành truy cập vào ví tiền tử của mình à, xem tiền của mình đã được cộng hay chưa nha Ok thì bạn quan sát này là sau tầm khoảng 1 phút thôi là mình đã nhận được tiền rồi nha 1,26 đô này như mình chia sẻ là không mất phí rút rồi nha Giờ thì ok đó là cách à, rút tiền ở trang này cũng đơn giản như cách nạp tiền rồi chưa Ngoài ra bạn quan sát góc trái trên cùng này nếu bạn có bất kỳ câu hỏi thắc mắc hay về thế nào ấy, thì bạn có thể liên hệ với bộ phận à, chăm sóc khách hàng ở đây để họ giải đáp tất cả cho bạn nha Ok thì như vậy là Hoàng Văn Giang đã chia sẻ giới thiệu cũng review cho bạn là app à, đặt đơn nào kiếm tiền này.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 Còn bây giờ, hẹn lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang.